giấc mộng ban đầu Yêu người thua mới đôi mươi Em đang đồ trắng tròn Từng ngày qua phố áo em Trắng cả đường về Lá thư ướp mong học cho Môi tình xanh như khúc hát lời thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo áo hoa pháo cho rượu nông có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước bên chồng ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng vàng Từng thu thấy lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chất nặng tuổi đời giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tháng tuổi đời nhớ người ta rót ly này xây giấc mộng ban đầu nhiều người thua mới đôi mươi em đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ước mong học cho môi tình xanh như khúc hát ai đã hẹn với thề huệ rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo áo hoa pháo cho rượu nông có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước bên chồng hai mươi năm cuộc mộng giờ ra tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thấy lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chợt nắng tuổi đời nhớ